Paluyo, madapalupa, padako, ah, samaan ka. Lantaw, tunggu, tunggu, ilike, tunggu, tunggu, ili mo, bang niku, niku, hindi mo, bang velak, velak, sa guru mo, wada dele mo, wada dele mo, aduh. Então, um outro.